Bộ Xây dựng gỡ khó cho bất động sản Ngày 6 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết sau việc nới râm tín dụng của ngân hàng nhà nước, thị trường bất động sản sẽ đỡ hơn. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng ngoài vốn thì thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn khác cần được tháo gỡ cùng lúc. Trước đó, trước tình hình thị trường bất động sản có nhiều biến động trong thời gian qua, nguồn cung có chiều hướng giảm, giao dịch bất động sản trầm lắng tính thanh khoản giảm, một số doanh nghiệp bất động sản phải dừng hoạt động liên quan đến đầu tư dự án nhà ở, bất động sản. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắt cho các địa phương, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết thêm, ngay sau khi thành lập, tổ công tác đã làm việc với các địa phương, một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản nắm rõ các vấn đề vướng mắc về pháp luật đất đai, về trình tự thủ tục đầu tư, xây dựng dự án nhà ở, khu đô thị. Về nguồn lực tài chính của doanh nghiệp, nguồn vay tín dụng, về triển khai giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, phát triển nhà ở tại các địa phương. Theo Thứ trưởng, qua nắm bắt tình hình, tổ công tác đã trao đổi trực tiếp, hướng dẫn về mặt thực thi pháp luật, phối hợp với các địa phương, phân loại khó khăn, vướng mắc, xác định thẩm quyền giải quyết từng nhóm vấn đề. Đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương, tổ công tác rà soát, đề nghị địa phương khẩn trương triển khai phê duyệt dự án, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản Tri thức cho thịnh vượng vững bền